Xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 Đây là kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng máy làm về cửa nhôm, cửa nhựa Và là kênh ờ, hỗ trợ về vấn đề là kỹ thuật của máy Ngày hôm nay thì ờ, xin ờ, đầu xuân năm mới Xin kính chúc toàn thể anh chị và các bạn Một năm thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm à, canh tí 2020 này. Và ngày hôm nay thì à, tôi xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một dòng máy cắt nhôm hai đầu được cải tiến mới từ dòng máy cắt nhôm hai đầu 09S trên thị trường hiện nay. Đây là một dòng sản phẩm mới sẽ đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu cho anh chị và các bạn làm về nhôm kính. Anh chị có thể thấy đây là dòng máy cắt nhôm hai đầu quay ba góc. Công suất trên mỗi một đầu máy là 3 kW và hai đầu máy là 6 kW. Hệ thống nội cắt đó là nội cắt Wagen công nghệ của Nhật Bản. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị, thị, thị trường hiện nay. Và đối với dòng uh, máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F F99 mang thương hiệu đó là FASTER này thì bên em sẽ bảo hành cho anh chị và các bạn đó là 3 năm và bảo dưỡng là trọn đời. Đây là một dòng máy quay ba góc, một góc 45 độ, góc 90 độ và một góc là 135 độ với khẩu độ cắt ngắn nhất là 37 cm và chiều dài là 3m7 sẽ đảm bảo và cắt được tất cả những hệ nhôm bản nhôm trên thị trường hiện nay dù là nhôm thành mặt dựng hay là những bản nhôm hệ sinh pha và anh chị có thể thấy tổng quan của con máy cắt nhôm hai đầu mang mã số F99 này thân bệ rất là hầm hố tạo nên cái sự chắc chắn sự ổn định và sự ờ, đảm bảo về ờ, tính cơ khí sự chuẩn xác của máy với thiết kế là bốn đế và tám chân anh chị có thể thấy và toàn bộ chân của nó thì ờ, sẽ được ờ, đỡ là trên những cái chân ờ, inox rất là sáng bóng không bị han gì rất là chắc chắn và khỏe toàn bộ tạo nên cái khung bệ của con máy này thì là toàn bằng là thép hộp chạy dọc thân máy tạo nên cái sự chắc chắn đảm bảo khi anh chị các bạn à, cắt và hoạt động sẽ không bị rung nắp sẽ giúp cho cái góc cắt của chúng ta sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều trọng lượng của con máy này nên đến là gần 2 tấn và sau đây thì à, tôi sẽ à, đi chi tiết hơn một chút để cho anh chị và các bạn có thể là thấy rõ hơn trước khi giới thiệu về các những dòng máy thì à, tôi sẽ cắt sẽ vận hành và cắt cho anh chị các bạn anh chị có thể thấy là máy sẽ quay được ba góc này trên màn hình đây là góc 135 độ là góc 45 à, độ ở ra ngoài đấy ạ à, và, sau đây thì tôi sẽ cắt góc 45 độ trong đối với góc 135 à, độ ngửa ra ngoài này khi anh chị các bạn có thể là đẩy hai đầu máy này vào sát với nhau thì sẽ cắt được góc rất là ngắn Đó. thay vì những dòng 08 trên thị trường hiện nay thì sẽ quay được hai góc 45 và một góc là và một góc là góc 90 độ thì ờ, đối với những cái trường hợp mà cây ờ, ngắn ấy thì chúng ta sẽ phải đảo cái đầu nhôm nhưng đối với dòng máy này thì anh chị các bạn không cần phải đảo cái đầu nhôm chúng ta chỉ cần ờ, quay đầu máy thôi đó trước khi ờ, cắt thì chúng ta sẽ phải kẹp piston này đó. anh chị các bạn hãy để ý một chút cái trường hợp là rất nhiều các bác làm mới sử dụng ấy, thì rất hay bị tình trạng đó là bị uh, cắt vào cái cái cây phôi này cắt vào cái cái ờ, cái tông này rất là nguy hiểm Đó. khi chúng ta cắt thì anh chị anh bạn hãy để ý tránh cái trình tình trạng là lưỡi cắt vào cây phôi à, chúng ta khởi động motor tôi sẽ cắt đầu máy số 1 với công suất là 6 kW hệ thống motor là motor vuông công nghệ của Italia thì ờ, máy sẽ hoạt động rất là êm đảm bảo cái sự ổn định Vâng, và anh chị có thể thấy này Đối với dòng máy cắt nhôm hai đầu F99 này thì ờ, cắt rất là rất an toàn Khi anh chị và các bạn cắt những cái đề xê ngắn như thế này á thì nó không bị hút vào làm hỏng máy hay là gãy lưỡi rất an toàn chúng ta cắt phát để xe tự động trượt xuống và đi ra ngoài đó để đảm bảo bảo vệ cái hệ thống lưỡi cắt nó được uh, ổn định hơn nó an toàn hơn cả cho người đứng làm việc đây là mặt cắt đây là mặt cắt này chưa dầu giờ nó mát đó. rất là sắc mịn không bị bao via không bị nổ nhôm hay móc nhôm nhôm sinh pha dày 22 tem đỏ hàng nhập khẩu Quảng Đông chính hãng à, với thiết kế mặt trước và mặt sau sẽ được đỡ trên những bệ thép này rất là dày này Đó, rất là chắc chắn đảm bảo cái sự ờ, cứng cáp cho con máy khe lưỡi đẩy lưỡi ra vào thì sẽ được làm rất là nhỏ thì sẽ không tạo ra cái lượng gió nhiều khi lưỡi ra vào hoạt động sẽ an toàn hơn rất là nhiều Đó tất cả đều trên à, mỗi đầu máy đều có hệ thống vòi phun dầu thông minh bảo vệ ờ, nội cắt khi chúng ta hoạt động thì ờ, vòi phun dầu sẽ tự động phun ra bảo vệ nội cắt nó sẽ được ờ, mịn màng hơn Đấy. bảng điều khiển sẽ được chuyển hóa hoàn toàn sang tiếng Việt thì tất cả anh chị các bạn rất là dễ dàng sử dụng cho dù là người mới làm việc tiếp xúc máy móc máy móc thì cũng rất là dễ à, máy thì sẽ được đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển thì sẽ có kính núp và đèn chiều sáng hỗ trợ cho anh chị các bạn làm việc vào ban đêm tăng ca rất là dễ dàng đầu máy số 2 thì sẽ đỡ trên những bốn ổ bi này và trên mỗi một vòng bi đó thì cả mặt trước và mặt sau sẽ được uh, có những cái màng cao su để ờ, bọc bảo vệ quét cái mặt nhôm bên trên này đường dây này đi này đó, anh chị có thể thấy này khi chúng ta cắt thì mặt nhôm nó bám vào rất là nhiều thì nó sẽ có tác dụng là bảo vệ vòng bi không bị kênh kẹt đấy không bị bạt nhôm mà chui vào bên trong làm hỏng cái ờ, đường hỏng cái ổ bi đó cái dòng này thiết kế thì anh chị có thể thấy là hệ thống ờ, bệ đỡ đầu máy số 1 và đầu máy số 2 là bằng gang gang đúc anh chị bạn rất là dày thì tạo nên cái sự chắc chắn sự ổn định và các cái nỗ này thì sẽ được là phay CNC cho nên là cái độ chuẩn xác của nó thì là tuyệt đối 100% đó Hệ thống piston kẹp thì sẽ được thiết kế là ba piston kẹp, đầu máy số 1 là một cái, đầu máy số 2 là hai cái. Và hệ thống piston thì đều là hệ thống piston đúc liền anh chị các bạn ạ. thống piston đúc liền và hệ thống piston rất là to, đảm bảo cái sự ổn định, phải chắc chắn, giữ được cây phôi dài, nó không bị văng vập. Đấy. Rất an toàn. Và đầu máy số 2 thì ờ, sẽ di chuyển và sẽ chốt là hệ thống chốt đạm hơi, không phải hệ thống chốt đạm hơi, không phải là hệ thống chốt tay. Những dòng thông thường ngày nay và nắp chụp thì sẽ ờ, sẽ hoạt động theo chiều lên xuống thẳng đứng nó sẽ giảm diện tích hơn rất là nhiều thước thì sẽ được nẹp trong ờ, bằng trong cái nẹp nhôm này sẽ bọc bảo vệ chống vấn đề là bị va quệt làm hỏng và chảy xước cái đường rước thước này Đấy, cái làm mờ thì rất là nguy hiểm đường dây đặt là phi uh, lớn làm bệt với thân máy không có kê sẽ giúp cho đầu máy số 2 di chuyển thì sẽ không bị cong vênh đầu máy không cong vênh đầu ngừng dây anh chị ờ, cái điều đặc biệt nữa thì ờ, cái ờ, con máy con nhôm hai đầu mang mã số F99 này thì anh chị có thể thấy này trên hai cái đường dây thì sẽ được đệm bên dưới đó là một miếng thép rất là dày đấy những dòng rẻ tiền trên thị trường ngày nay thì đường dây này sẽ bắn trực tiếp vào cái thân máy thì nó sẽ không đảm bảo nhưng ờ, đối với dòng này thì của, chúng của chúng tôi thì cái đường dây trước khi ờ, được ờ, gắn lên thì sẽ được đệm trên một miếng thép đựng rất là dày chạy dọc thân máy luôn đảm bảo cái sự chắc chắn khi đường dây đó gắn vào nó sẽ tốt hơn ổn định hơn thân bệ của cái dòng này thì nó sẽ to hơn những dòng 09 thông thường hiện nay hay là những dòng 08 tạo nên cái sự chắc chắn sự ổn định lâu dài anh chị có thể thấy này tôn thép này rất là dày đó rất là dày không giống như những dòng thông thường hiện nay thì uh, toàn là tôn uốn thôi những cái này của chúng tôi là toàn thép hộp hết đó thì chắc chắn phía sau đầu máy thì uh, sẽ được hệ thống dây xích này dây xích chịu lực anh chị có bảo các bạn có thể dặm lên thoải mái không no bị vấn đề là gãy gập đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì sẽ được thiết kế tích hợp hệ thống bình ờ, dầu để đẩy trực tiếp vào bốn cái ổ bi bên trong đầu máy này khi anh chị bạn hoạt động lâu lâu ngày á thì bốn cái ổ bi sẽ à, đẩy motor ra vào ấy đẩy nước ra vào ấy, nó hay bị khô thì à, chúng tôi uh, cải tiến mới khắc phục điều đó thì bằng cách là khi anh chị sử dụng lâu ngày chúng ta hãy bơm một chút dầu này bơm đẩy vào thì nó sẽ bảo vệ cho cái ổ bi đấy nó được trơn tru hơn lưỡi ra vào không bị giật các hệ thống piston thì được thiết kế rất là gọn gàng nằm hòn hẳn ở bên trong đầu máy một nửa đầu máy sẽ giảm diện tích ở phía đằng sau đối với những ờ, khu xưởng ờ, chật hẹp thì chúng ta đầu tư những dòng này thì nó rất là tiện lợi rất là gọn gàng Đó, hệ thống piston hoàn toàn hệ thống piston đúc liền hết đây là hệ thống piston ờ, bằng nhôm vỏ bằng nhôm đảm bảo rất là chắc chắn chúng tôi sẽ bảo hành cho tất cả anh chị và các bạn dòng máy này là 3 năm đó hệ thống bình dầu thông minh này rất là hiện đại đảm bảo không bao giờ no về vấn đề mặt nhôm chui vào bên trong được cả Đấy, nắp đậy rất là kín này Đó. mặt nhôm cái tông rất là to như bắp đùi luôn ạ đảm bảo chuyển góc nó rất là êm ái và nhẹ nhàng sẽ an toàn hơn Đó. cái điều đặc biệt hơn nữa là cái đường đẩy ờ, dây đẩy nữ ra vào nó là dây vuông anh chị các bạn có thể thấy là hệ thống dây vuông CNC như này nó hay sử dụng trong các dòng máy CNC cho nên là vấn đề đẩy nữ ra vào nó sẽ êm ái hơn cái thứ hai nữa là nó sẽ chuẩn xác hơn không giống như những dòng dây ờ, tròn thông thường hiện nay anh chị có thể có tham quan một chút về hệ thống tủ điện đối với dòng ờ, máy cắt nhôm hai đầu F99 mang mã số ờ, mang thương hiệu đó là Factor bên em bên công ty chúng tôi thì anh chị có thể thấy này tất cả hệ thống điện đó đều sử dụng hệ thống điện NC đây là một hệ thống điện rất là nổi tiếng trên thế giới hiện nay Đấy. Khác biệt so với những dòng thông thường thì uh, nó sẽ tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy là một át tổng, một CB, một uh, ờ, át tổng này, một cục hút khởi động từ này để bảo vệ cho hệ thống điện đó, hệ thống motor sẽ được an toàn hơn. Uh, cầu chi này, cục chống đọc pha này, uh, lơ ne này, các lơ ne cảm biến này. Đấy. Bảo vệ cho hệ thống motor khi chúng ta hoạt động lâu ngày nó bị quá tải nóng thì nó sẽ tự động ngắt nó sẽ giúp cho tuổi thọ motor nó sẽ được ờ, êm ái hơn nó sẽ được bền hơn đó. tách biệt đối với hệ thống điện đó là hệ thống hơi đó, rất là gọn gàng để tránh những cái tình trạng đó là chập nhiễm điện Đấy. dẫn đến cho máy móc nó được hoạt động tuổi thọ nó được cao hơn được bền hơn đây là cốc nọc khí ấy. khi ờ, hơi đi vào thì sẽ phải qua cốc nọc khí này Đó hệ thống công nọc khí của Đức công nghệ các thiết bị này đều là có Đức hết cho nên anh chị các bạn cứ yên tâm sử dụng máy móc nó sẽ ăn rất là an toàn và tuổi thọ của nó rất là cao chúng tôi đảm bảo về vấn đề là chất lượng cũng như là giá thành là tốt nhất trên thị trường ngày nay khi anh chị và các bạn đến với công ty ờ, cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam thì sẽ nhận được tất cả những giá trị là tốt nhất cho những người sử dụng chế độ bảo hành là lâu dài nhất và nhanh gọn nhất Đấy, giá thành thì hợp lý và ừ, nhân viên tư vấn và kỹ thuật sẽ rất là nhiệt tình sẽ ờ, hỗ trợ cho anh chị các bạn trong ờ, quá trình sử dụng máy móc cũng như là tham khảo về máy, máy móc hiện tại thì ờ, bên công ty chúng tôi thì đang có hai cơ sở cơ sở phía bắc là bến xe nghĩa hà đông hà nội cơ sở phía nam là là 621 San Lộ Hà Nội, từ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gần đến gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9. Ngoài ra thì ờ, ngoài cái dòng máy cắt nhôm hai đầu F99 này ra thì chúng tôi còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy cắt nhôm hai đầu 09S, máy phay đố được dập hay máy cắt nhôm hai đầu F55, F66 à, giá rẻ à, phù hợp với những cơ sở nào ờ, ít vốn hoặc là ít việc chúng ta đầu tư những dòng máy như thế này hoặc là máy à, đột dập đánh khí đột dập thủy lực à, mọi nhu cầu thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc là liên hệ với lại em Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Tránh những tình trạng anh chị à, liên hệ à, nhầm người thì sẽ à, bị báo giá là sai lệch so với những dòng sản phẩm mà của công ty ờ, chúng tôi cung cấp thì những điều đó thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để quan tâm cũng như là theo dõi kênh ờ, máy cắt nhôm hàng nhập khẩu 2020 này. Xin chào và hẹn gặp lại.